Và Đông hội chúng ta chú ý lắng nghe anh hai, anh ba của quận Hoàn Kiếm Hà Nội với câu hẹn với nước non. Xin ờ, quý ờ, Đông hội xin một tràng pháo tay để cổ động cho hai anh hai, anh ba của <laughs> quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Vâng, xin mời hai anh. Vâng ạ. Đôi chị hai vừa ca câu. Đêm qua gió mát răng thanh, bỗng đâu thấy khách bên thành sang chơi. Đôi chúng em xin ca lại bằng câu. Chót nhời hẹn với nước non tơ xe nên chỉ cho tròn duyên tơ nguồn ân bề ái hẹn hò dẫu xa ngàn dặm ô đồ giao thông ạ ôi á à, là thi non ấy mấy giờ là em chót nhời hẹn mới à, là có nước ôi à, là thì non ơi mà này tớ à, sẽ là bên rằng ừ, tớ sẽ mà nên chỉ ôi ừ, ấy mới để nên chỉ có à, cho tròn hự hự là này mà này dân à, à, từ là từ này là duyên tơ nguồn bằng ân hà này thì em chứ là bé ai là có mây hẹn hồi à là em họ mà này dẫu à, xa là bên rằng mà nghìn dặm ôi hờ hơ rằng ha ha ôi hơ a ha ôi ha là ấy mây đề nghìn dặm có á ô đồ là này mà này ra à, thông là thông này là giao thông mà nguồn bằng ân à, đầy bằng lòng lành thì nay chứ là một mảnh nghi là có mấy rằng ôi à là thì trong mà này đôi hỡ à, em là bên rằng ở ừ, đôi em em còn khấn nguyện ơi hỡi rằng ha ôi ha ôi ha là ấy mấy đệ cân nguyện có ông tơ hồng là này mà này kim a à, xe là xe này là kiếp xe đã em là đoàn này thì chi nay là lắm mấy chỉ lắm mấy có ông rằng già đa em mà đoan nay thì chi nay là lắm mấy chi lắm mấy có ông răng già mà này sẽ hỡ á đâu là bên rằng ở sẽ đâu em mà sẽ hẳn ôi hờ hờ rằng ha ôi hờ a ôi ha là ấy mấy để sẽ hẳn có à một nhà hừ là này mà này vui á à, chung là chung này là vui chung à nếu mà có nên chăng thì chị này là hãy quyết đi chị hai quyết có chúng em chờ ai à nếu mà có nên trang thì chị này là bá quyết đi chị ba quyết có chúng em chờ vâng, chúng em à, sẽ chờ anh